Xin chào quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung buổi sáng hôm nay của Giang nhé nhưng hôm qua thì Giang cũng đã đến Quảng Bình và cũng được là cô Hoa và chú Lực là những người dân địa phương ở, ở ờ, Quảng Bình luôn và cũng là rất là nhiệt tình trong quá trình mà giúp đỡ Giang cũng như là tất cả mọi người à, sau khi mà nghỉ ngơi xong buổi sáng ngày hôm nay Giang và cô chú là sẽ đi vào cái ờ, vùng mà đặc biệt là khó khăn theo như cô chú thì Giang cũng không biết như nào mà khá là cô chú ở cái vùng đó chưa ai vào để phát quà những hộ gia đình chưa nhận được còn cái à, nơi mà các hộ gia đình đã nhận được rồi thì à, cô chú cũng đã đi và cũng à, có rất là nhiều đoàn thiện nguyện ở đây ấy, để giúp đỡ đồng bào này xuất quà hôm nay là Giang sẽ 100 xuất quà trong khi đó là có sữa này bánh kẹo đó và kèm theo là 200 nghìn nha cô ba chị nhá và còn 200 nghìn nữa mình sẽ đưa tiền mặt cho những hộ dân gia đình luôn Đấy, hiện tại thì à, mọi người đang chuẩn bị rồi phía bên này thì cô à, ba anh chị có thể nhìn thấy Đây là cái con xe mà cô chú là nhà là mình phải thuê ấy. Đấy là con xe cô chú là để ở phía bên ngoài này hiện tại là mọi người đang bê vào hàng rồi cái này là ấy đúng không một một trăm suất của mình đấy đúng không đây cho lên xe đúng không à, có à, bác chỉ um... <laughs> đây là cô cô, cô hoa nhé cô bác chị cô hoa và con cô đó cũng cũng có các con là cũng ở bên nước ngoài thì sống bên nước ngoài ấy. cô chú cũng hay đi làm ờ, thiện nguyện phát tâm này cái đồng bào quê hương chúng quê hương mình không anh ơi cái uh, anh xếp ra một hàng cái, cái đồ thùng, thùng xốp này, bỏ lên đây này không bỏ nguyên cho thế này đấy bỏ bật to từng lô một bỏ từng lô một cho nó lên kia không? Nó bé. À. Ê, bỏ bỏ. Trồng lên. Bỏ vào lên á. Có là có hết được không nhỉ? Xe dạ này hết được đâu nhỉ? Xe tải cái đấy. Đây là nhỏ là điệp Đây là vừa đấy Nhỏ là điệp báo cháy bọc lực thế thuê hai xe đó quá nhỉ em chờ một tháng buổi thuê không đủ xe nó hơi hơi, hơi ít thêm một chiếc xe là phải bỏ một chiếc xe xe em đúng em chưa không đủ để xem phải đi không không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải lóng cũng có là thiếu một trăm một dạ, cái bốn nhờ về thêm một xe nữa rồi cứ thuê đi thuê đi mình gửi tiền gửi tiền xe bao tiền này có cho ghế có hai ba hai xe bốn nữa rồi chở hết là hai xe xe bạn á ở được được xe lóng đấy xe ổn xe ổn là được đó xe lóng nữa được chứ để xe đi cũng phải cái bốn năm mươi Xem trong những người là nhiều chứ mấy bọn nó nghĩ chung cảm cả quần áo rồi các các các cô đây là cũng cùng đi luôn nhá cùng bay chị nhá thì là cô chú là cũng uh, ủng hộ phát tâm cho bà con chính quê hương mình sinh sống ấy nên là có cả quà của cô chú nữa mới bảo cô chú bảo hơn 50 suất gì đó của à, của, của bên chị đúng không gia đình chị 50 suất đúng không 100 suất à trăm 100 suất à 100 suất là chúng là em cứ nói là như của bên Ireland à Ireland à à đây là cô chú là cũng ở bên à, ấy uh, lên nhận lên trên có à, con là có à. bên kia à là con con của cô đúng không con của cô Hoa và chú Lực là cũng uh, kêu gọi quyên góp bên đó với gia đình để về thêm là 100 suất ở cái cộng của Giang là 100 suất và là của bé, của em ờ, bé đó của anh chị nhá là 100 suất là 250 suất và quần áo thì mình kết hợp luôn là đi cùng đoàn thế là ngày hôm nay thì mình sẽ đi uh, hôm nay mình sẽ đi sang bên nào nhỉ cô nhỉ à, đi mình đi là coi như là Quảng Trung Quảng Trung à, à Quảng Long Quảng Long Phật Long vậy chín hai nói chung nhân trên tuyến hóa lên mà lên à, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. con được nhìn như em qua em coi nó có tức là hôm nay là tạm thời là đi như vậy nha cô bác anh chị nhé cô nói phần mai tiếp tục thì mình sẽ cùng các cô ấy sẽ vào cái nơi mà bị ngập nhiều nước ấy lụt ấy lệ thủy đó thế rồi à rồi nếu mất nước mút mút chứ ngất lại hiện giờ đang lệ thủy lệ thủy nhưng mà việc cũng bèo là đừng vô lệ thủy mà không có có thời tiết đang uh, bắt đầu đổ mưa rồi có anh chị ạ con đã đi xuống để đẩy xuống đi hết thôi thành đi à. bên bên lên xếp xếp hồ mọi người đây này và quần áo nữa của các cô cái này mà đúng rồi vì thế kia là cần thiết lạnh mang những những cái là cần thiết đấy cần thiết mà lạnh là mình cảm thấy đấy hết đường xem anh hết hết hết hết hết rồi sẽ được hết xe hết hết cố gắng uh, vì bà con đồng bào mình cố gắng à, hết uh, trần bóng à đây đúng không mình bỏ thâu thâu thâu bị thay xe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 Hiện tại thì uh, tất cả mọi người cũng đã xếp xong đồ đấy Các anh chị nhé Và mình cũng chuẩn bị là xuất phát rồi Ở đi thì có rất là đoàn thì khá là đông luôn Đi cùng mọi người là có các cô, các bác, các anh, các chị ở ờ, tại cái quê hương ờ, Quảng Bình này luôn nha cô anh chị có hai xe xe nhà cô Hoa và chú Lực này và xe mình thuê là xe uh, chở hợp đồng để uh, có thể là mình sẽ đi uh, Quảng Long Quảng Trung trước ngày hôm nay Hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại uh, cái uh, khu vực Quảng Trung mà vừa rồi bị uh, ngập lụt nhưng mà nước vừa rút được vào vài hôm nữa cũng anh chị ạ. Ở trong này thì bà con thiệt hại khá là nặng kinh tế. Lúc mà Giang đi qua ở phía đằng kia là có hai ba bốn con trâu bị uh, chết. Hiện tại cũng vẫn chưa mọi người chưa ấy được kìa. Thì uh, bây giờ mình vào trong này thì mình cũng nhờ các anh ở trong này là trưởng thôn các cô lên danh sách là những cái hộ mà thiệt hại nặng. đó thì uh, có khoảng 30 hộ khu vực này thì mình sẽ phát là 30 hộ trước và trực tiếp vâng quanh đây thì uh, anh chị có thể xem được là hầu như ở vùng thấp mà lúc mà giang đi qua cái cầu thì nước vẫn còn còn còn dâng rất là cao ấy thì uh, mình cũng phải uh, nhờ các anh trưởng thôn ở xóm đây là tìm đúng 30 hộ thì đi vào phía đằng trong này hiện tại là nước là mới đang vừa rút thôi trước mà nước còn ngập lên đây này cũng anh chị này còn cái cái dâm dạ bên này mình có thể nhìn thấy được thì uh, mình đang uh, nhờ ừ, anh chị trong này là viết danh sách ấy 30 hộ vâng vâng Vâng, đi vào đường này thì là không đi được các bác anh chị nó là là nước nó vẫn còn đấy không ấy được là nó hẹp nữa nên vâng. mình sẽ tập trung ở đây thôi họ đi trả đồ phía bên này cũng thế và trong này thì chưa có đoàn nào vào ấy chưa đúng không nhưng ở đây là đấy lụt lâu nhất đi ờ. đấy là lụt đến hai ngày hai đêm gì có thấy đi qua thấy bò trâu mà ấy mà chết ở kia là là, là biết đấy rồi vâng. nhưng mà phải ba mươi người chính xác là ba mươi uh, hộ là là khó khăn đọc cái bán đóng đi đóng đi đọc cái đi con đây một suất này một qua là hai trăm này rồi đi đi khám đi rồi không đó những dấu nào mà thực sự cần rồi thì bị nhất thì mới mới phát thì một uh, một quà này là 100 nghìn và kèm với 200 nghìn cái bình tĩnh mọi người cái bình tĩnh phải vợ đó chính là bằng tiền mặt luôn để cho gia đình họ có tên Nguyệt đi huyết tao để có tên lại Sơn mất ơi Yeah. Dạ. Sơn bên ơi, ờ, lại lại lại đến đây nữa mà vượt qua để mình đến lại Mọi người giúp giúp giúp rồi em ơi. Đến là là đấy. Đó. Đó Sơn ờ, đẩy lên đi Phải đúng người nhá, đúng nhà đấy nhá. Tên nhá.

Nguyễn Thị Hương Hào à, có Nguyễn Thị huê. Kéo túi này chị ơi Kéo túi này Nguyễn Thị Huệ Đây ừ, bác này Con thị lý mèo Con thị lý này Mèo ấy thì này chưa Con thị liên Liên liên Liên Con thị lý mèo Con thị liên Phạm thăng Vì thăng Vì này thăng Vì đối bên Phạm Tinh Bốn Đổ Thị Giang Đổ Thị tôi Đổ Thị Giang Lên Lai Dung Lai Dung này Lan Trung Lan Trung Lan Trung Ông Phà Rồi, hết rồi Đủ rồi Đủ 30 suất rồi Phan Thị Trình, Phan Thị Trình Là cuối cùng đây nhân nhân cho mình kìa Còn nha, đủ nhá Phải non sốt rồi đúng không? 35 đâu Được rồi chưa, thôi à, Bà con, à, bà con à, sức khỏe này Mọi người về nhá Rồi rồi hiểm rồi chứ Thì còn nhiều nơi để đi nữa mà ờ, giúp bà con chính quyền địa phương là rất cảm ơn là đoàn dạ, dạ. Đoàn đã về đây chia sẻ cùng dạ, với bà con chúng tôi là rất cảm ơn cảm động quá Vâng, vâng Việc nói gì đến nơi nữa mệt mỏi vâng. chi hơn nữa là chỉ vâng. có là cảm ơn thôi rồi dạ, là dạ, vâng, cảm ơn ờ, ờ, bà con mong bà con cố gắng giáo dục và báo lũ nhá chúc đoàn là sức khỏe và mình nhường cơm rẻ áo có gia đình nào mà mà mà có khó khăn thì mình ấy rất là nhiều người mà sức khỏe gia đình đủ rất cảm ơn rồi rồi rồi cảm ơn cô nhá dạ. đông của máy mà tối xuống là anh thơ thì anh văn thơ là trôi ngang vâng cảm ơn bác nhá vâng vâng chị ơi chị ấy em cái thùng này nhá dạ rồi rồi để đó đi chị bỏ rồi ờ, rồi bà con về đi rồi rồi dạ, về đi cảm ơn anh vâng vâng ờ, mình à, phát ở đây là 35 suất cho cô bác anh chị nhá ờ, gửi uh, trao tặng uh, tận nơi cho bà con vâng thì ờ, hộ gia đình là đáng được nhận thì mình mới uh, mới mới, mới phát đâu, Đây có nhiều gia đình phải để đủ hoàn cảnh cực kỳ luôn bị đặt. Vâng vừa vâng, ngập thì rất là vất vả. Và... Đây, uh, trưa thì hiện tại thì uh, đoàn mình với em Linh Văn Bé cũng đã vào đến một cái uh, huyện của ờ, Châu Thạch ở huyện này là huyện Châu Thạch đúng không cô nhỉ? Dạ. Huyện này huyện gì nhỉ cô nhỉ? Huyện Tuyên Hóa. À huyện Tuyên Hóa. Xã Châu Hóa. À. Xã Châu Hóa huyện Tuyên Hóa nha cô bác anh chị nhá. Ngập tụt khá là nhiều ấy. Hiện tại là đất bùn vẫn còn khá là nhiều ở đây. Mới có rút được à, một hai ngày thôi ấy. Thì uh, trong này để chuyện vào chưa có người phát thì của em linh ăn bé thì đợi em phát ờ, cái ờ, xuất quả của em cho hết đi đã và cũng là lên danh sách của trưởng thôn rồi với một xuất quà là 100 nghìn kèm với 200 nghìn tiền mặt anh chị nhé nếu một gia đình nào đặc biệt khó khăn thì sẽ được nhận nào tiếp vé sẽ phát cho mọi người để họ đọc lại em họ đọc tên đó mai thì cút để họ đọc tên đó đúng rồi là đọc tên danh sách để bác trưởng thôn bác đọc phạm thì chút mình lưu luôn nhá phạm thì chút không trước vương con lên thấy cả Đây thì giáp lòng sông danh thì các bạn chị đúng tuyên hóa huyện vào xa nữa cũng khá là khó khăn đấy. Con nhận Mai thì nhiên có ba hai hộ là bị sập hết nhà Nguyễn Thị Diêm Ờ, mọi người khẩn trương con nhận nha Nguyễn Thị Diễm mơ Nguyễn Thị Diễm Con cháu xin tay cho chúng đây kìa Anh bỏ qua đi Bỏ qua, bỏ qua đi Anh bỏ qua đi, đây là người khác Đăng Thiên Phương Anh cho kia, mẹ cho tụng cho mẹ Diễm luôn Mẹ Diễm này Đấy thì con luôn thì đấy là nhưng mà phải ờ, trao lại cho đúng nhà đấy nhá. Đóng đóng. Rồi rồi đóng đóng. Xin nhé này. Nhé nhé. Mua có cái chạy rồi. Mong rồi thứ hai mà nhận rồi bác gạch vào đấy là bao nhiêu ấy à? Chị Thị Thị xong chưa? Đất bất Đấy có một gia đình à, nhà đổ Vâng, vâng, vâng. Rơi vào bên đi chân chưa? Này đứng ở trong ấy, Pháp. Cũng vừa chưa lại không? Hai à? À, không, bé, bé. Dạ, dạ, dạ. Qua phát ra rồi đi. Đi lại cầm mẩy đi. Ăn đi, ăn đi chân à? Chưa, ăn chưa mới lấy. Đi phát đi không? Đó, đó. Rồi, chứ gì không được thì... Ờ, phát đi không? Cứ mình vẩy rồi. Nguyễn Thế Lưu. Đăng Thị Phân. Cần như thuần mơ Phân, phân, phân Mẹ phân từ đi mẹ, mẹ mơ Mẹ ngố nữa đâu Ai à, quay là nhận hộ, ờ, à? mang về cũng được mà chân đây Ai vắng mặt thì nhận hộ người ta mang về cũng được mà Con đảo nhận hộ cho mày mê thế đi Con cho đi đừng quên Vâng À thịt kỳ nguyễn Thiên Minh Mày, mày đến từ đây này con học buổi đấy đi. Học buổi đấy buổi đấy chứ con học buổi Nguyễn Thị Lạc, về Lạc rồi luôn đấy này. Đấy vậy. Đó gì? Cảm ơn nha. Mê thôn gửi đến này, đây chính sĩ Mê thôn đấy này. Thuần, Tân Thị Thuần. Có tên mà không không gọi đến sách phải. Quên tay, chỉ đã tên thôi. Ngô Thị Dương. Rú thôi cho không cả Cho bạch không hết giờ Hoàng Đức Minh ba mày đúng nhà đấy nhá Phan Thích Hiếu <laughs> Bà con vào nhận đi nào Chân gì? Nguyệt thì Nguyệt, mày Nguyệt đó Mấy người nữa? à như này đừng đi tránh đó ờ, à nguyệt đi tránh nên cho mẹ đấu cả mẹ đấu mẹ cho mẹ đúng không bên mẹ đau à không đi quán này tắm chỗ ờ, còn không anh còn mấy người nữa anh con mấy suất nữa? mấy suất nữa anh? Hỏi luôn đi. Con ba suất ờ, nữa thôi. Không không không không. Có ai chưa có tên không nhỉ? Ai có. Bán bán bán. mình đâu mình chồng trường chấm cái chấm cái tay vốn. Mấy suất được anh? À. Mai Đức Huân Không rồi Vào đây bác ạ Vâng, đến là có tên có chứa rồi Đi, vâng, lại có tên chưa? hai hộ thì bác bảo ai nhận hộ cũng được mà cũng thì đi chị rồi cũng thì chứ chị, núi cũng thì tôi cũng cho giá đi nó đi chứ nó đứng đông tảng cưới đi gửi cho họ hệ à người thập phương rồi người huyền thế á người thế ai là dân thái cho họ cái hành ai là dân thái cho họ đấy ai là đại diện vương đấy đại diện thập phương đấy gần đấy là con bốn thôi hai cái nữa là tèo dân kéo tèo nó Mày tên Huy Phải con một chút nữa này Đưa con một chút nữa chị này Đính mà cũng lên đi phạt trực tiếp Phạt trực tiếp đây à Phạt trực tiếp rồi Hai người thì đuổi đến Minh Lưu à, Nguyễn Thiên Huy Để đây Nguyễn Thiên Huy đó đó Hết rồi Trời Hết Là 33 suất đấy 33 suất Rồi rồi Có 43 suất trực tiếp với ba mấy Ba Lụi rồi lúc bảo có thiệt hại lắm nhưng mà có cái đoàn ờ, đến từ cứu trợ đến tại thôn đây thì đoàn ờ, ờ, đoàn Hà Nội à, đoàn Hà Nội về từ cơ tại bộ đội phòng rồi là đoàn cùng cũng thành lập đoàn và cùng có ít qua đồng ý thì cùng để chia sẻ với bà con trong thời gian lụt bão thì thay mặt cho ban lãnh đạo thôn mặt trận cấp ủy và toàn thể bà con nhân dân nông thôn rất chân tình cảm ơn đoàn đã cố gắng à, giúp đỡ tạo điều kiện trong à, à, bà con thôn đây giải giải quyết từng khó khăn vướng mắc khó khăn vướng mắt do bão lụt gây gây vừa qua nên xin trân trọng cảm ơn đoàn dạ, cảm ơn bác trưởng thôn nhé. Dạ,